ai nên tới làng sơn đính lễ ngắm cảnh rừng tin chúa cả đi một vùng phong cảnh sơn khê hồn thiên sông núi bốn phê một nghi vùng mà sông cảnh đêm cát nhật đương thời nay ra từ chung ý à. đêm đêm đốt đuốc soi đường soi cho mấy người mang người đụng xây làm hương đường mà đi lánh thân đôi tay thiên nâng ngọn bước thân soi đường đông lao chậm lẫn biết bao nhiêu lại cứ đi đi đường đường đi lên đồi đi đất bước lên về à chữ sơn ca tung cánh bay lượn nghiêng trời đào reo vui chim hót sóng chân sờn hai hoa thước tha bóng hồng nhịp chân theo tôi sớm chiều ca vang hãy với biển bạc rừng vàng đem cho trăm họ giàu sang đời đời đem cho trăm họ đời đời giàu sang tiền tốt lúa dày bồng lộc cho lắm về đây cho càng nhiều chúa ban cho xài nhất sang nhiều mái năm xưa Thanh đồng con kia sớm phùng thọ Ba mươi mùng một mười tư dằm Ba mươi mùng một hôm dằm ngày mười tư dáng phong tư hoa kỳ đua thắm liền phép tiên thái thượng lão quân tử vi xem tướng như thần ven mười đoán thần tướng thương